Bạn sống ở phương Đông Mặt trời sớm ló dạng Mình sống ở phương Tây Cách nhau muôn dặm xa Phương Bắc và phương Nam Đều có anh em ta Mặt trời Phật Pháp chiếu soi Trong gia đình xa xứ chúng ta Chào các phật tử thì ra tôi ra quán thử ôi thế là tôi hỉ rất thì các bạn thử những người con xa nhà tại ngôi nhà xa xưa cùng là con sư phụ thái linh người sinh ra chúng con trong giáo pháp nhiệm màu dạy chúng con cùng quan tâm chăm sóc sân trong cha mẹ mình sống với nhau trần tình biết hy sinh đồng lòng cùng dìu nhau qua con của con ông xã con được về chùa thật là hạnh phúc hoan hỷ à. gặp sư phụ cùng đại tăng duyên phước lành con nói tiếng việt một chút thôi được chút thôi à cố gắng học thêm tiếng việt nhé nào có duyên sư phụ sẽ sang campuchia nhé <laughs> rồi dù chúc anh chị thật là hạnh phúc nha ừ, rồi chúng ta ở xa quê hương thì cái ờ, đời sống tinh thần nó rất quan trọng cái thể xác chúng ta ờ, nó là một phần nhưng mà con người ta cái sức mạnh của tinh thần nó rất lớn nếu các con về tinh thần các con có chỗ nương tựa vào một cái nơi vững chắc đó là phật pháp tăng tam bảo thì chắc chắn là các con sẽ có được cái sức mạnh để mình sống tốt đẹp sống vững vàng vượt qua những cái khó khăn khi mình ở xa quê hương vì đức phật của chúng ta ngài xuất hiện không phải để cho một đất nước nào ngài xuất hiện cho tất cả pháp giới này và, và ngài cũng là cái nơi kết nối tất cả chúng sinh lại với nhau trong một ngôi nhà thì các con dù có đi xa ở đâu dù đất nước nào dù là úc hay là đức hay là mỹ hay là trung quốc hay đài loan hay nhật bản hay hàn quốc vân vân à, thì các con cũng đều là những người con trong một nhà đấy cái ấm áp cái hay của phật pháp như vậy thế và nó không bao giờ làm cho chúng ta rời xa nhau bản thân sư phụ đã đã chứng nghiệm nhiều cái tình cảm của các đạo hữu phật tử có khi còn hơn cả anh em ruột thịt vì đây là những người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 chúng con có thể không biết cha mẹ mình là ai không biết anh em mình là ai nếu như cha mẹ anh em trong nhà cũng không tu Phật Pháp nhưng mà chúng con được hội tụ về đây trong ngôi nhà của Như Lai dưới sự tế độ của Sư Phụ thì chúng con ở trong kiếp này đã tự gieo duyên cho nhau nhắc nhở nhau từng việc nhỏ một để chúng con gieo nhân thiện thì quả thật trên thế gian này không có anh em nào mà tốt bằng anh em trong bạn đạo không có anh em nào lại đi từ kiếp này đến kiếp sau không rời nhau bằng anh em trong bạn đạo bởi vì đã cùng nhau gieo nhân thiện thì ắt sẽ cùng nhau hái phước thiện hái quả ngọt được hạnh phúc được an lành cho nên chúng con biết rằng trong kiếp sau khi chúng con được hạnh phúc thì chúng con sẽ có nhau bởi vì cùng nhau gieo nhân sẽ cùng nhau hái quả. Cho nên hôm nay sư phụ chỉ dạy cho chúng con, chúng con là anh em quả thật. Đây là duyên lành, sư phụ sinh ra cho chúng con một nhân duyên là nhân duyên anh em, bạn nữ, rồi có khi ở kiếp nào đó chúng con sẽ cùng trong một hội chúng thánh tăng thanh tịnh giải thoát chúng con rất hy vọng điều đó chúng con xin phát nguyện cùng nhau hội trì tam bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian theo lời Sư Phụ chỉ dạy, theo lời Sư Phụ giao phó và chúng con sẽ tinh tấn trong sự giáo dưỡng của Sư Phụ. Chúng con xin phát nguyện. Chúng con xin